Hello, chào cảm mừng các anh chị quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. À, ờ, hôm nay thị trường là tạo một cái phiên ở thanh khoản tương đối là thanh khoản hôm nay là cũng rất là lớn đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Thì thanh khoản thị trường hôm nay đã đạt 21.000 21 ngàn 800 tỷ thì nó cũng là tương ở ờ, vùng này là tương đương với nó là cũng gần một mốc một tỷ đô gần một gần đi thêm tầm khoảng um, khoan nhỉ khoảng tầm khoảng gần gần là 22.000 tỷ tức là cũng sắp xỉ là khoảng uh, sắp xỉ từ thanh khoản thị trường đạt mốc tỷ đô đúng không ạ và như thị trường hôm nay các chị đã thấy thì các cái mạng mà dòng bất động sản uh, như là Dix uh, rồi Sell rồi là Phát Đạt rồi là uh, Hoàng Quân đấy các cái mạng dòng bất động sản hiện nay vẫn là đang uh, đang tím đúng không ạ đặc biệt còn L14 L14 hiện tại như anh chị đã thấy thì ờ, nó và vượt đã trên 200 phần trăm rồi nó đi lên từ giá 10, 17 mình tính là giá 10, 17 đi ha từ vùng đáy đi lên hiện tại là lên 254 phần trăm 254 phần trăm tức là lên ờ, gấp rất là nhiều lần rồi đúng không lên từ giá 17 lên giá 58 rồi và tức là mỗi anh chị mỗi khi anh chị mua giá 17 hiện tại các anh chị đã lời hơn khoảng 40 ờ, ngàn 40 000 một cổ phiếu đó lợi ấp à, hai năm à, hai trăm năm phần trăm và đối với L14 thì mình đánh giá nó là một cái con hàng gọi là hàng à, hàng lái lái lái khủng đúng không? lái rất là lớn đấy và hôm nay có một có một điều đáng đáng chú ý là gì Con Novaland Novaland đúng không ạ mạng cổ phiếu là NVL Novaland hiện tại nó không còn chữ sắc tím nữa hiện tại nó là hôm phiên hôm nay thì nó có những nhịp có những lúc giá nó xuống dưới vùng tham chiếu dưới vùng tham chiếu và có những đặt có lúc đặt chính và có lúc à, đặt dưới vùng tham chiếu đúng không ạ đấy thì uh, quay lại với viên index của ngày hôm nay thì các anh chị đều thấy là hôm nay thị trường uh, à, VNI nó về uh, quanh cái vùng kháng cự trước của nó quanh quanh về vùng kháng cự này đấy như phiên hôm qua nhìn thấy là nó là đạt đến vùng uh, quanh về về vùng uh, đây 1067 cho tới là vùng 1 1220 và cái vùng này là cái chạm cái vùng đỉnh của nó thì có thể các chị có thể xem đây là cái phiên phân phối đầu tiên của uh, cổ phiếu ngày hôm nay đấy thì uh, các chị trong tất cả những mã cổ phiếu dòng bất động sản mà hồi được chạy cứu đầu tiên là gì chính là Novaland mà viên viên Novaland hôm nay đạt điều chỉnh rồi thì mình nghĩ sắp tới có thể là à, ông phát đạt sắp tới nữa thì có thể là ông uh, H, uh, à, HPX Hoài Phát ạ đấy thì uh, giai đoạn này uh, giai đoạn thị trường này á, thì cũng chưa thể nói là đường gì cũng có thể đây là một cái phiên ra một phiên phân phối cũng có thể là một phiên điều chỉnh rồi tiếp tục đi lên hoặc là nó sẽ đi sideways kiểu như vậy thì có khả năng thì nó sẽ nếu mà đầy đề mà đạt đỉnh thì nó sẽ có tạo vào vùng tạo cái hai đỉnh hai đỉnh đúng không? nó test đi lên đây đi lên thì sau nó đi lên như vậy giai đoạn hiện nay thì mình nghĩ là các chị chủ yếu là à, đối với phiên phân phối này các anh chị có thể chủ động ra bớt hàng thoát bớt hàng để ờ, chờ xem cái hoạt ứng của thị trường nó như thế nào nếu mà thị trường ờ, nó tiếp tục đi lên đó, thì chúng ta bắt đầu tham gia bắt đầu chúng ta bắt đầu tham gia còn thị trường nó chưa đi lên thì chúng ta uh, có thể là đứng ngoài thị trường đợi xem nó giảm đến mức nào đúng không đây và quay lại với cái uh, quay lại với chỉ số của um, phái sinh đây để mình bật biểu đồ chặt uh, 5 phút cho các chị để nhìn này. Đây. là biểu đồ chặt 5 phút của uh, à, dẹp những phiên gần đây đây đây là giờ cái phiên mà gọi là thị trường nó đi lên này nó dòng tiền vào mạnh này đây đúng không ạ thị trường ở những phiên gần đây các chị thấy là thị trường đi ngang này cuối phiên tăng hơi gap thị trường đi ngang hầu như trong phiên đều đi ngang hoặc là đi dao động trong biên độ khoảng 10 20 điểm rồi đi lên và hơi gap đóng phiên hơi gap và thị trường uh, tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy rồi ờ, chúng ta đếm này một ngày này một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên rồi phiên thứ sáu và phiên thứ bảy phiên ngày hôm nay các chị đều thấy là gì ạ có một sự khác biệt là gì thị trường hôm nay nó đặt đỉnh loanh quanh ở vùng à, đối với chỉ số phát sinh đặt vùng đỉnh vùng 1059 và đây khi đóng cửa thì nó là hợp gấp giảm chứ không phải là gấp tăng các anh chị nha đấy nó hay nói cách khác là nó kết thúc cái quá trình mà tăng liên tiếp thứ nhất đúng không ạ một phiên này hai ba bốn năm sáu phiên là phiên hôm nay là phiên kết thúc cái quá trình tăng liên tục của VNX thì khả năng nó sẽ có những nhịp điều chỉnh điều chỉnh đúng không ạ điều chỉnh về lúc nào thì mình không biết thì à, qua chỉ số phát sinh chúng ta thể đoán được à, cái à, chỉ số của VNX giai đoạn sắp tới khả năng là nó sẽ điều chỉnh về vùng này vùng 1000 vùng về vùng 1000 và sẽ có sự phân hóa dòng tiền Vậy thì giai đoạn này á, thì nhà đầu tư có hai sự lựa chọn một là họ đang nếu như đối với các cái người mà người ta mua lớn á, thì người ta tranh thủ những nhịp giảm này để hầu thêm còn những nhà đầu tư á, mà chưa mua dịp vừa rồi đấy tức là như thế nào những nhà đầu tư mà người ta mua dịp vừa rồi thì giai đoạn này nó thì khi mà VND e nó về vùng loanh quanh vùng một 1066 này á, người ta sẽ tranh thủ chốt lời và đợi thị trường nó điều chỉnh chiết khấu về cái vùng à, giá tốt hơn thì người ta sẽ khâu vừa lại hàng nó tức là có thể người ta ra à, ra không người ta không ra hết ra được khoảng đến 50 60 hoặc 70 phần trăm hàng đấy tại vì người ta chốt bớt lại mà còn uh, nếu như anh anh chị nhà đầu tư nào mà chưa kịp vào hàng đợt nhịp vừa rồi thì có thể người ta sẽ đợi cái nhịp điều chỉnh này của thị trường đợi cái nhịp điều chỉnh này của thị trường rồi người ta bắt đầu tham gia cùng lên, tham gia lên tổng tại vì người ta khi mà thị trường nó điều chỉnh như này lên được một hai bốn năm lên đoạn này thì cũng rất là chơi với rất khó để vào đúng không ạ và có thể là người ta sẽ đợi khi mà thị trường nó chỉ xong có dấu hiệu ờ, dòng tiền vào nó lại người ta vẫn sẽ tham gia đấy và khối ngoại hôm nay vẫn tiếp tục là một trong những cái bên mà mua ròng khá là rất là lớn đó. hơn không được như những phiên mà đỉnh cao của trước đây tức là phiên đỉnh cao của nó vào ngày 29 tháng 11 là khoảng 26 ngàn tỷ ờ. 2.600 tỷ nhưng mà phiên hôm nay đã đạt khoảng 1.025 ờ, tỷ là một nửa của phiên đỉnh cao nhất đấy qua biểu đồ này chúng ta có thể tâm thấy tâm lý của các nhóm nhà đầu tư nước ngoài rất là rõ rệt đúng không ạ dòng tiền vào này, đi lên và nó đang có dấu hiệu của ờ, cái việc mà người ta giảm dòng tiền mua thêm đấy thì cái lượng cái lượng tại vì thị trường vừa rồi đợt vừa rồi các anh chị thấy là nó nó tăng liên tục nó tăng liên tục chính vì vậy mà à, có rất là nhiều nhà đầu tư mà giai đoạn vừa rồi không lên được tổng tức là cái cơ lượng cầu trên thị trường nó vẫn đang rất là lớn này giai đoạn này thường cứ tím tím tím tím Đấy, như các cái mã này đây CEO L14 đặc biệt con L14 này là không có hở, không hề hơ ra một tí nào luôn định những thì uh, chúng ta nhẹ lên tàu hay là con như uh, phát đạt này. phát đạt hôm nay cũng không hở ra ra Novaland thì có những phiên nó còn hở ra nhưng phát đạt thì không hở ra nha đấy thì à, đây thì cái lượng cầu cái lượng cầu trên thị trường nó đang rất là lớn chính vì vậy hôm nay cái, cái lượng hàng mà bung ra cái lượng hàng bung ra bao nhiêu thì nó vẫn hấp thụ được bấy nhiêu nó vẫn hấp thụ được tức là người ta vẫn đang chờ thôi đúng không ạ còn anh chị nào hôm nay nếu mà lỡ à, mua hàng hôm nay mình nghĩ khả năng có lại có lại hơi hộp hai ba phiên á người ta lại cần đợi thêm đợi thêm đúng không ạ à, và đối với thị trường ngày mai đối với thị trường ngày mai mình nghĩ các anh chị nên quan sát thêm đặc biệt là nên quan thận trọng quan sát thật kỹ diễn biến cổ phiếu của thì ờ, vào phiên ngày mai nhé các anh chị đặc biệt là quan sát thật kỹ vào nha nếu như còn ví dụ như các cái mạng đầu cơ nặng như là phát đạt hay là ờ, hại phát á, mà nó có dấu hiệu mà dòng dòng hiền tiền nó rút bớt thì chúng ta nhanh chóng có thể là nhã hàng ra bởi vì sao bởi vì về bản chất ấy, thì ờ, các cái các cái vấn đề chính của nó vẫn chưa được tháo gỡ tức là cái cái việc mà trái phiếu ờ, doanh nghiệp bất động sản nó vẫn chưa được cái cục báo đông này nó vẫn chưa được thông à, vẫn chờ vẫn chờ nhà nước đúng không ạ? À, nhà nước và các cái doanh nghiệp à, cùng tham gia tháo gỡ các cục báo đông này thì khi nào đến thế khi nào mà các cái công tác mà giải quyết được các cái trái phiếu này thì um, lúc đó dòng bất động sản thì nó nó mới hết nó hết nó mới hết được nguy cơ đúng không ạ các bạn biết là nếu một cục báo đông mà trong người mà à, trong doanh nghiệp nào mà nó có cục báo đông có người mà có cục báo đông thì nó giống như nó dẫn đến nguy cơ nguy cơ rất là lớn khả năng cao là chúng ta sẽ bị tắc mạch máu và chết đột tư lúc nào cũng biết đấy chính vì vậy các anh chị thấy là giai đoạn vừa rồi các bạn các bạn cập nhật tin tức thì thấy Novaland đấy thì liên tục là tái cơ cấu này Novaland liên tục tái cơ cấu ờ, ví dụ như tái cơ cấu lại ban lãnh đạo này à, ví dụ như ông ờ, đợt vừa rồi ông ông Thành Nhơn đó, quay lại trở lại chủ tịch làm chủ tịch của Novaland này rồi uh, Novaland này kết hợp với các cái doanh nghiệp uh, từ tỉnh Bình Thuận này rồi uh, các doanh nghiệp ở tỉnh khác uh, đây làm việc cái tỉnh Bình Thuận để, để uh, về cái tháo gỡ khó khăn của Novaland ở giai đoạn hiện nay đấy kiểu như vậy thì giờ mình thấy trong các doanh nghiệp bất động sản thì Novaland là một trong những doanh nghiệp rất là lớn nha chỉ đứng thứ hai sau sau Vingroup về mạng bất động sản này và phân khúc của Novaland nó là phân khúc ờ, bất động sản cao cấp những anh chị đấy thì ờ, bước những bước đi của Novaland hiện tại mình đánh giá khá là cao khá là cao thì ờ, chúng ta sẽ theo dõi các bước tiến triển của Novaland để xem là ban lãnh đạo của Novaland có thể là lèo lái được cái con thuyền này qua cơn sóng